Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Today Hôm nay thì đầu tuần xin chúc các anh em có một cái nguồn năng lượng dồi dào, tích cực Để anh em có một cái um, tuần làm việc và học tập hiệu quả anh em nhé Đầu video thì tôi cũng xin được cảm ơn bốn anh em mới đăng ký hội viên của kênh Xin được trân trọng cảm ơn anh em Marvel Universe, MCUVN, Anh em Thiên Phát Nhôm Kính, anh em Quang Lê Và đặc biệt là anh em Trần Đức Trung là người đầu tiên đăng ký cái gói hội viên cao cấp nhất của kênh với 600k à, một tháng. Rất là cảm ơn anh em. Phải nói là tôi rất bất ngờ về cái uh, cái cái cách mà anh em đăng ký. Uh, sáng nay ấy, thì anh em có PM tôi, có, có PM cho tôi và hỏi về cái uh, đăng ký hội viên thì tôi có nói với anh em là đăng ký anh em cứ đăng ký cái gói 20k thôi. Đấy. Mỗi ngày bỏ ra là 1.000 đồng, chưa đến 1.000 đồng ủng hộ tôi Đấy coi như là đóng góp công sức giúp tôi duy trì cái niềm đam mê Đấy để tôi có thể là là vẫn tiếp tục cái công việc này Đấy thì tôi có nói anh em rồi là cái gói 600 ấy là chỉ dành cho những anh em mà muốn là nó như kiểu là học phụ đạo ấy tức là gia sư đấy thay vì các cái ờ, gói hội viên thông thường thì thường là tôi sẽ hỗ trợ các anh em qua cái tin nhắn ở trên ờ, Facebook fanpage Facebook thì anh em hỏi thì tôi ờ, sẽ hỗ trợ các anh em Đấy, rồi thì ờ, anh em yêu cầu Các cái anh em mà yêu cầu chơi cái line up gì Thì tôi ờ, sẽ cố gắng để có thể là Ra những cái clip Về những cái line up mà anh em yêu cầu Thì cái gói hội viên mà gọi là cao cấp nhất ấy thì thực ra ấy, là nó sẽ giống như kiểu là tôi kèm cặp anh em theo kiểu là tôi bỏ thời gian ra để tôi hướng dẫn anh em chơi ấy thì chỉ là những cái người mà cần có nhu cầu gọi là nâng cao trình độ nhá nâng cao trình độ một cái đẳng cấp khác hẳn luôn mà cần phải có một cái huấn luyện viên riêng kèm một kèm một đấy nó giống như là các PT ở trong cái bộ môn thể hình ấy uh, tôi sẽ uh, dạy các anh em chơi rồi kèm cặp các anh em thì nó mới cần là phải như thế thôi tôi cũng chỉ để đấy cho nó vui thôi chứ còn tôi cũng chỉ có một cái mong ước nhỏ nhoi thôi cần là anh em uh, ủng hộ mỗi tháng 20k coi như là mỗi ngày anh em bỏ ra một nghìn tiền gửi xe hay là tiền uh, tiền gì nhỉ tiền thôi tôi cứ nói thế này đi <laughs> bản thân tôi ấy là một cái người mà ngày trước ấy tôi uh, rất là hay đi làm muộn và ở cái công ty tôi ấy, thì cứ mỗi lần đi làm muộn ấy là cứ mỗi phút là tôi bị trừ 4.000 đấy. Thì anh em chỉ cần là là là, là mỗi anh em uh, bớt chút thời gian đi sớm hơn một chút để đỡ mất cái tiền gọi là một ngày mất cái tiền đi muộn bị phạt như thế nó rất là lãng phí anh em ạ. Đấy chứ còn tiền đi muộn trừ nhiều lắm, có khi nó còn nhiều hơn cả tiền ăn sáng cơ. Đấy thế nên là tôi viết cái điều đấy nên là tôi bảo anh em là anh em cố gắng anh em đi sớm một chút Thà để cái tiền đấy Tiền bị phạt trừ đi muộn ấy bốn nghìn một phút đấy Anh em làm để đăng ký hội viên ấy Thì anh em đã coi như là ủng hộ tôi được 4 ngày rồi Đấy ờ, anh em thấy không Tiền nó không mất đi mà nó có ích hơn hẳn Đúng không <laughs> Có ích hơn hẳn luôn Đấy anh em hội viên thì coi như là khách hàng VIP của tôi rồi Đấy còn tôi thì cực kỳ cực kỳ là phấn khởi luôn <laughs> Cực kỳ phấn khởi nha anh em nhá Và lại cũng rất là trùng hợp Khi mà bạn Trần Đức Trung lại ờ, cũng chính là cái người hội viên thứ 222 của kênh. Đấy một cái con số mà nó khá là đẹp. Rất là là là may mắn và tôi cũng hy vọng nó sẽ đem lại may mắn cho anh em trong cuộc sống nhá. Và tôi cũng uh, rất mong muốn là cái số 222 này nó là cái con số đầu tiên uh, có người đăng ký cái gói hội viên cao cấp nhất thì nó cũng sẽ đem lại cái may mắn cho tôi. Rất là cảm ơn anh em. Bởi vì thực ra ấy, là cái sự may mắn ấy nó đã bắt đầu bắt đầu rồi. Hôm nay là có lần đầu tiên nhá là trong ngày hôm nay là có bốn người đăng ký hội viên. <laughs> Đó may mắn nó đã đến. Đấy bạn Trung à, một fan của tôi cũng mới biết thôi nhá, cũng mới biết đến kênh thôi, chắc là cũng chỉ khoảng 2 tuần nay. Đấy một fan của tôi ở bên Hàn Quốc. Đấy sáng nay có PM và hỏi tôi là nếu mà em đăng ký hội viên thì nó có giúp đỡ được nhiều cho anh không? Có. Có em ạ. Nó giúp đỡ được cho anh rất nhiều. Cảm ơn em Gặp cái thằng uh, top 1 chưa nhỉ? Chưa gặp Chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp Ok Có hai sao rồi Một thằng hai sao Goblin và một thằng hai sao 4 Glacier kẹp với cả con Flame Wizard cực kỳ mạnh luôn Khả năng gặp sớm là là, là, là ờ, thua đấy Tôi bây giờ tôi đang có ở đây là ba Hunter kết hợp với hai đỏ là gọi là cũng là tạm ổn về sức mạnh thôi Nhưng mà có vẻ như nếu mà gặp thì sẽ thua <clears throat> Vừa nãy như có mấy ông sang soi thì phải đúng không Không để ý Hình như vừa có mấy ông sang soi Dạo gần đây thì nói chung là Anh em cũng biết ở đây cái kênh này tự nhiên nó có một cái sự phổ biến nhất định ở trên Youtube Khiến cho nhiều người biết đến tôi hơn là Nó cũng đặt ra những cái áp lực <laughs> Thật là như thế Đặt ra những cái áp lực không hề nhỏ khi mà tôi à, làm video clip Chơi game mà làm video clip Áp lực nó rất là lớn Đấy Thường thì nếu mà chơi mấy cái bộ beta thì không nói làm gì Chơi mấy cái bộ mà nó khỏe Chơi mấy cái bộ mà nó gọi là sức mạnh của nó không nói Đấy anh em thấy không Sang soi liên tục luôn <clears throat> Nhiều người đang soi lấy mấy mấy ông sang soi rồi anh em ạ Ông hậu ấy sang soi này rồi ông gì nữa vừa lấy thì mấy cái tên cơ Đấy mà À ông này chính là cái ông mà có cái bộ Glacier này Thế kinh đấy bốn Glacier kết hợp với cả con đấy à Con, con Flame Thế thì kinh Thế thì ghê Thế thì gặp khả năng mất chuỗi là cao <clears throat> Trận này được cái là có hai thằng eco nên là mình cứ đánh cái bổ củi thì nó cũng ngon anh em ạ. Hai thằng eco. Ây à Trứng à? <laughs> Nhưng mà có lên đập trứng con súng không nhỉ? À, thôi đập đi. Tôi quyết định là đập trứng con súng luôn. Thôi không phải tiếc, không phải tiếc. Mà rồi trận này là tôi tí nữa tôi bán nó súng đi. Là tôi bán nó súng đi là chắc chắn bởi vì hôm nay là như đã hứa ở trong cái video trước nha anh em nhá. Đấy, nếu mà anh em xem video trước thì tôi đã hứa với anh em là hôm nay tôi sẽ ra một cái bí kíp một cái đội hình mà phải nói là cực hay Nó gần như là nó thắng, nó chiến thắng 99% những cái đội hình meta hiện tại nhá anh em nhá Nó cực kỳ hay Tuy nhiên những cái đội hình mạnh ấy thường nó sẽ rất là khó xây dựng Chính vì thế nên là anh em chú ý nhá Anh em chú ý Mấy cái đoạn đầu với giữa game ấy Là anh em cần phải chú ý đoạn đầu và đoạn giữa game Đấy Để xây dựng như nào để cuối cuối cùng ấy nó ra cái đội hình đấy thì nó sẽ cần có một chút gọi là động não một chút một chút tư duy nhá còn cái đội hình này để đến lúc mà nó mạnh ấy thì nó rất mạnh tuy nhiên là cái đoạn giữa là cái đoạn mà nó quan trọng anh em phải giữ máu tốt anh em phải giữ chuỗi tốt nhá rồi đấy, như đã hứa còn tôi sẽ không tiết lộ là đấy là cái đội hình gì đâu Đấy, anh em nào xem video clip trước là anh em biết ngay Tôi có nhắc đến ở trong video clip trước Và rất nhiều anh em hóng ở trong video clip trước rồi Đấy, hôm nay tôi ra nhá, hôm nay tôi ra Đấy, như đã hứa Đấy, hai thằng Eco gặp nhau bất chuỗi Chắc chắn luôn Nếu mà có hai thằng Eco bủ củi là sướng nhất <laughs> Bủ củi là sướng nhất Mặc dù là không có chuỗi thắng nhá, Nhưng mà sẽ cố gắng được chuỗi thắng bằng cách là Đấy anh em thấy không Đập trứng cho súng luôn Không ngại anh em ạ Không ngại Coi như là mất 3 tiền luôn Để có thể là giữ được chuỗi Có thể chiến thắng mỗi round Mà mỗi round chiến thắng là chúng ta có một tiền rồi Thế là ok rồi Đấy chứ còn mỗi round chiến thắng một tiền 10 round là được thêm 10 tiền rồi đấy mà đồng thời thì nó cũng <laughs> Nó có chuỗi luôn anh em ạ Nó có một cái streak cộng 10 luôn Thì anh em thấy không Bỏ đi ba tiền nó có đáng không Rất xứng đáng nhá Để đưa được cái con co lên hai sao nó Tuyệt vời luôn anh em ạ Có được cái bộ ví dụ như 6 Hunter sớm như nào Cũng được đấy Đấy, hoặc là nếu mà giả sử như không có 6 Hunter thì chúng ta có thể kẹp thêm một vài thứ vào để cho cái con súng này nó mạnh hơn. Thực ra ba Hunter thì nó cũng là đủ khỏe rồi, có đam rồi. Đấy. Rất là may mắn là tôi đã kịp tách cái đội hình ra ở cái round này Gặp cái bọn mèo này nó sẽ không thể làm mà nó nó có thể bâu được vào một cái vị trí ở góc Ok, ờ, tí nữa mất chuôi anh em ạ Sáng suốt, một quyết định rất sáng suốt từ vị trí của Tuấn Cơm Được chưa bạn ơi <laughs> Cứ tưởng là ăn tôi dễ à Tôi biết ngay sang soi soi một tí là là phải cẩn thận anh em ạ Phải cẩn thận với những cái thằng mà nó sang soi Anh hiểu không Phải hết sức cẩn thận với cả những cái người mà sang soi <coughs> sang soi là, là chắc chắn là có ý đồ nhá anh em nhá chắc chắn là có ý đồ thì mới sang soi mình không thể nói là, là, là sang soi đấy anh em thấy không trần quốc huy sang soi phải cẩn thận nhá anh em nhá cẩn thận với những cái tên sang soi nhiều cẩn thận chứ đấy anh em ơi ui mẹ ơi chồng dã man trận này đúng là kiểu mình cũng thấy là cái sức nóng của mình ấy <laughs> cái độ hot của mình ấy nhiều người chú ý quá ừ, ok ok ok ok ok ok bạn ơi không sao hết anh em ạ à, thôi phải chấp nhận thôi mình bây giờ mình mình cũng là người nổi tiếng rồi mà <laughs> nổi tiếng thì cái dáng của sự nổi tiếng anh em ạ à, có gì đâu bình thường nhá anh em nhá bình thường tôi làm được anh em yên tâm tôi làm được tôi làm được đây rồi hay quá có tăng cơ hai sao được đấy ghép luôn cái bắn an không ngại giữ chuối mà phải giữ chuối bằng được anh em ạ à. phải giữ chuối bằng được không nói nhiều đã xác định là là nhá, đánh bổ củi này hoặc là đánh chuỗi thắng đã xác định là mua hunter từ đầu là xác định rồi nhá không bao giờ có thể từ bỏ được cái việc là, là, giữ chuỗi cả Đấy, còn nếu mà giả sử như tôi không mua Hunter cơ, tôi đi khác cơ thì tôi tôi tôi tôi mới coi như là là tôi có thể là để cho nó tự do chứ còn tôi mà đã đi Hunter rồi là chỉ có xác định là giữ chuỗi bằng được. Đấy. Còn hiện tại chúng ta đang ở level 7 chúng ta kẹp được vào thêm hai con Glacier nữa. Hiện tại đội hình nó có 3 Hunter kết hợp với hai Glacier và hai đỏ. Tốc đánh có này, sức mạnh tấn công có, phòng thủ có luôn. Đấy, đây là một cái đội hình mà nó khá là mạnh. Và nó sẽ giúp tôi uh, giữ được cái chuỗi này cho đến khi tôi form được cái đội hình 6 Hunter anh em nhá. Đấy, 6 Hunter chân lý luôn. Ở level 7 6 Hunter kẹp hai đỏ nó là chân lý rồi anh em ạ. Tuy nhiên là nếu mà không có thì chúng ta có thể kẹp thêm được hai con Glacier này vào cũng ổn nhá anh em nhá. Đấy rồi, ổn rồi. Thế tầm này là, là ổn rồi nhưng mà anh em vẫn chưa biết được tôi chơi gì đâu. Với các anh em mà hôm nay xem clip này và bỏ qua một cái clip trước đấy thì tôi vẫn sẽ là cái bí mật để cho anh em bất ngờ nhá. Và tôi cũng xin được tiết lộ lại một lần nữa là hôm nay là đây là một cái đội hình bí kỹ luôn nhá. Đội hình bí kỹ. Anh em nên nhớ là cái đội hình bí kỹ rất ít khi được tiết lộ và chỉ tiết lộ trong một vài cái clip trong một tháng thôi anh em nhá. Một clip hoặc hai clip trong một tháng. Đấy, và thường là nó là đánh chán chê meta rồi thì mới lộ một cái bài mà counter vào đa số các cái đội hình ở meta nhá anh em nhá. Thì hôm nay nó là một cái clip rất là đặc biệt. Đấy, một cái đội hình rất đặc biệt và tôi phải nói là thế này, nó cũng sẽ khá khó chơi nhá anh em nhá. Tôi phải nhắc trước với anh em là nó khó nó khó chơi, nó khá là khó chơi. Chính vì thế nên là nó cũng phải tùy vào cái tư duy và cái nhận thức của từng người đấy Nhá, không phải ai chơi được đâu Đấy, như anh em thấy là những cái đội hình như là mèo Mết hay mèo Insect Nó cũng là bí kíp của tôi và không phải ai cũng chơi được Nhá anh em nhá Hiện tại là không phải ai cũng chơi được Mặc dù là xem thì rất là hay Đấy, nhưng mà còn phải tùy người Nhưng mà ai mà đã nắm được cái chân lý của nó ấy Thì chắc chắn nó sẽ là cái đội hình mạnh nhất của anh em nhá Một cái đội hình mà nó là bí kíp của anh em luôn <laughs> Từ bí kíp của tôi sang bí kíp của anh em Nó là một cái chặng đường nó khá là dài anh em thẩm thấu được thì anh em sẽ là bí kỹ nhá nó sẽ là bí kỹ của anh em đấy mà để thẩm thấu được ấy thì tôi khuyên anh em một cái câu chân thành là anh em hãy xem được cách xây dựng đội hình của tôi từ đầu game và giữa game đấy còn cuối game ấy thì tôi nói thật với anh em là để mà ra cái cuối game ấy nó là cả một vấn đề và ở đây thì tôi phải nói thật với anh em là tới 80% người xem là tua một phát đến cuối và sẽ không hiểu được hết đâu. Thế là nhiều anh em trách tôi là ra nhiều những cái bộ nó mạnh quá hay là ra nhiều những cái bộ bí kỹ ấy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc ở trong ờ, cái game nó sẽ có nhiều người chơi cái đội hình đó rồi có nhiều người bắt trước theo nhiều người chơi thì nó sẽ nó khó cho trong game hơn nó sẽ làm cho uh, anh em khó chơi hơn thì tôi phải nói thật là không phải thế đâu đấy anh em ạ nhá 80 90% người ta tua đến cuối, người ta không hiểu được đâu. Đấy và nó còn tư tư tư duy của mỗi người nữa. Tùy vào cái tư duy của mỗi người. Chứ không phải ai giống ai anh em ạ, không phải ai giống ai đâu. Anh em yên tâm nhá, nếu mà anh em chơi giỏi, anh em chơi hay thì em vẫn hay thôi nhá. Nên không phải tại tôi. Đấy nhiều khi là anh em cứ bảo tôi là cứ ra mấy cái bộ meta rồi ra mấy cái bộ mạnh để nhiều người người ta làm theo ở trong trong game rồi thành phá game không anh em ơi, không phải thế. Đâu phải ai cũng chơi được đâu nhá. Có nhiều người người ta cũng có những cái sở thích khác nhau nữa mà. Đấy, ví dụ có người thì người ta thích chơi bắn trưởng thì người ta chơi mét Người ta chơi uh, 9 mét, người ta chơi uh, uh, 12 con, người ta chơi 6 mét, 5 rồng, người ta chơi gót mét, người ta chơi đủ các thể loại bắn trưởng, người ta chơi gót. Đấy, có những anh em thì lại đam mê vật vật lý hơn. Sát thương vật lý, ví dụ như là mấy ông chơi sát thủ lại thích chơi sát thủ hơn. Đấy, thích chơi là nhất kích tất sát, Đấy, hay những cái anh em mà thích chơi gọi là độ trâu chó, độ nhây lì, chơi lì thì có thể chơi mấy cái bộ bay nhảy mấy cái bộ ví dụ như là gót người nước hay là bộ gấu chẳng gấu saman cũng là những cái bộ mà nó gọi là sinh tồn sở cái cái sức sinh tồn nó rất là cao đấy hay có anh em nhiều anh em có phong cách là đẩy cấp thì lại thích chơi cái thể loại là là Clyde 12 con vừa trâu lại vừa đẩy cấp nhanh đấy rồi cả bộ warrior nữa 9 warrior cũng lại rất là trâu lại cũng phải đẩy cấp nhanh Đấy hợp lý không Đấy đấy là phong cách của từng người Nhưng mà lại có những cái anh em thì lại thích là chơi theo kiểu là Hyper Road Đấy lại phù hợp với các cái đội hình Greater hay các cái đội hình như là Goblin mà cái phong cách chơi của tấn Cơm Đấy thì lại chơi theo kiểu road ở level 6 thì có rất nhiều những cái sở thích khác nhau đến từ từng người Đấy và cái đội hình mà anh em cảm thấy phù hợp, anh em cảm thấy nó là chân lý của cuộc đời thì anh em chơi thì nó là tùy vào mỗi người chứ không phải ai giống nhau đâu nha anh em nhá. Nên anh em yên tâm nhá Bao nhiêu clip ra meta thì cũng không phải ai cũng chơi được hết Anh em yên tâm Và tôi có rất nhiều những cái clip, rất nhiều đội hình Để cho anh em có thể lựa chọn Ok Đấy mà ngay kể cả là cái bộ Clyde ấy Bộ Clyde nhá Và cái bộ Goblin Nó cũng có là hai cách chơi một là cách anh em đẩy cấp nhanh lên 12 nhá Ở bộ Glide Và bộ Goblin đẩy cấp nhanh lên level 9 Roll kiếm bom đúng không Kiếm bom rồi kiếm máy bay Đấy Nhưng mà lại có một cái phong cách khác Đấy là Hyperlone ở level 7 và level 6 đối với Goblin, level 7 đối với Clyde Đấy, roll để kiếm được cái con co lên 3 sao đối với bọn Clyde ở level 7 Và hai Hyperon Goblin ở level 6 để kiếm full đội hình là 3 sao một tiền Đó, do có rất nhiều cái cách chơi Anh em thấy không? Nên là không sợ là ai cũng giống ai đâu anh em ạ à. Thoải mái nhá anh em nhá, thoải mái đi Rồi, trong cái trận đấu này thì tôi phải nói là tôi giữ chuỗi rất tốt ở đây Bây giờ chúng ta đã có kẹp là 4 đỏ, hai Glacier và 3 Hunter Mặc dù là tôi không có 6 Hunter đâu Đấy Đấy tôi không có 6 Hunter nhưng em nhớ tôi vẫn thiếu cái con rồng Con rồng 3 tiền là chưa có Chứ bây giờ tầm này um, đẩy lên 9 6 Hunter 4 đỏ thì nó tuyệt vời luôn Đó nhưng mà bây giờ chưa có anh em ạ Chưa có con rồng đâu Con rồng uh, seed 3 tiền Mà bây giờ đến round 16 rồi vẫn chưa ra con nào hơi đen anh em ạ Nhưng không sao chúng ta vẫn đang coi như là làm tốt Đấy, tôi vẫn đang rất là là là giữ được máu ở đây. Đấy nhá anh em nhá, vẫn đang có chuỗi cộng 10 ở đây nhá. Chúng ta đang xây dựng đấy, đang xây dựng một cách rất ổn áp ở đây. Đấy, rất ổn áp. Bốn đỏ. bốn đỏ, bây giờ ra 6 Hunter là bốn đỏ 6 Hunter level 9 thì nó cực mạnh luôn, không ai phá chuỗi được luôn. Cho đến round thứ 21 đến round 25 mới có khả năng là có người phá chuỗi được nha anh em nhá. Còn tầm này khi mà tôi đã lấy hết đồ rồi tôi cũng có được cái đội hình mà nó cũng thực ra bây giờ vẫn chưa ổn phải 6 hunter thì nó mới gọi là ổn nhất đấy, tôi gặp 6 hunter ở đây này nhưng mà 6 Hunter toàn một sao và không có tăng cơ thì nó không ăn thua anh em ạ Cái bộ Hunter ấy, đam thì nó rất khỏe nhưng mà nó thiếu cái tăng cơ ở phía trên Cần phải có cái hàng tăng cơ thì nó mới mạnh được Đấy anh em, ui tôi đẩy nhiều máu luôn này 6 Hunter nhưng mà lại không có đủ cái độ tăng thì yếu lắm Cắt chuỗi luôn, hay quá Wow rất tốt anh em ơi Tốt thế nhờ Được đấy Thế này là, là khá là ổn đấy nhá Thực ra tôi cũng không cần phải Nó phải đến cái mức như này đâu Không cần phải đến cái chuỗi mà cộng tận 11 như này đâu Nó chỉ cần là, là máu được nhiều như này Và giữ được cái tiền để có thể lên được level 9 thôi là, là ok lắm rồi anh em ạ Đội hình này cũng là một cái đội hình mà chúng ta xây dựng Nói chung là chỉ cần giữ được máu ở giai đoạn đầu game và không phải đánh chuỗi thua thì là ổn Đấy rồi Trận này như có 9 Hunter phải không? Có 9 Hunter Xem là gặp thằng nào nhỉ? Còn thằng Greater này Đây Greater gặp rồi này Ăn được không? Ui rồi ôi anh em ơi ăn được luôn này Có ăn được không? Đéo ăn được, đéo ăn được Chết rồi, nó trích đúng vào con súng Ui con súng nó bắn giỏi thế nhở con súng này lại bắn đúng vào con flame giặt Vai Wow Thế là một lần nữa lại có thể giữ được cái chuỗi này này Ui súng bắn chuẩn quá Được quá nhờ súng mẹ còn chấm máu lật kèo luôn này Hay quá bạn ơi được đấy, được đấy <laughs> Thế này thì thôi, được rồi, được rồi, được rồi Còn một thằng thôi anh em ơi Nào xem là gặp thằng nào, giữ lốt cái chuỗi này này Là xong này, round 19 thì gặp cái thằng nào cuối cùng đây Để xem nào Để xem nhá, để xem là gặp nào Gặp thằng nào đây Nốt cái quả này là, là, là, là coi như là giữa chuỗi đến 21 luôn anh em ạ Đấy rồi, gặp thằng bom Gặp thằng bom 3 À gót đỏ anh em ạ Gót đỏ gót đỏ gót đỏ gót đỏ ừ, Được Gặp thằng gót đỏ ừ, gót đỏ à trận này có gót đỏ thì tôi lại rất là làm là là hay là ở trận này có thằng gót đỏ để tôi có thể test được cái đội hình của tôi luôn nha anh em nhá được đấy được đấy ui rồi có ông nào ông nào bảo là cái gì không saman bốn cọc kẹp ca lông à à ừ. Saman 4 cọc kẹp ca lông Anh em cũng hiểu tôi đấy Nhưng mà tôi rất tiếc là anh em hiểu chưa đủ Nó cũng không phải cái đội hình đấy đâu Nó gần giống như thế nhưng anh em nói chưa đủ nhá anh em nhá Đấy anh em bỏ qua cái clip trước đấy của tôi rồi Kinh nhà ông ông Invoker này chắc là cũng là fan cứng đấy Fan cứng này Gặp fan cứng cũng hiểu đấy, cũng hiểu phết đấy Là tôi xây dựng như này là nhìn phát là Nhìn qua phát là biết là Saman 14 cọc là biết biết ngay đấy Đấy nhưng mà vẫn chưa đủ nha anh em nhá <laughs> Cái gì thì hồi sau sẽ do Cứ bình tĩnh Đấy, anh em biết là là bốn gót này, bốn gót, bốn saman, bốn cọc đúng không? Kẹp ca lông. Ok, đấy là cái đội hình mà uh, khá là quen thuộc của tôi. Đấy, nó cũng là bộ thống thạo của tôi đấy. Đây là chắc chắn là fan cứng rồi. Đấy, rất là là là là, là, là, là trân trọng nhá, phải trân trọng anh em này. Phải rất là trân trọng anh em này. <laughs> phát cứng đấy, phát cứng đấy, biết được đấy. Thế là rất hiểu tôi đấy, rất hiểu tôi đấy. Nhưng mà anh em nói sai rồi Bởi vì cái đội hình này là cái đội hình mà tôi chưa bao giờ làm clip Và tôi cũng chưa có tiết lộ nha anh em nha Hôm nay tôi mới tiết lộ <clears throat> Rồi Ok và cái cách xây dựng của nó cũng rất hay nhá Nó cũng sẽ giúp cho anh em giữ được máu Ok roll nào Ui <laughs> ui đây rồi cà lông rồi Được đấy Đó Bỏ con cà lông vào Thôi tầm này chắc là ờ, con cà lông thì có cà lông dồn đồ cho cà lông thôi nhỉ Đúng rồi Súng làm gì con hai tiền này bằng con 5 tiền được Kể cả là một sao thì vẫn mạnh hơn đấy Rồi ok Chúng ta có hai con Grand Herat Thôi bán Hunter thì thôi anh em ạ Tầm này bây giờ không ra Hunter ở đâu Bây giờ muộn rồi Tầm này không có 6 Hunter nữa 6 Hunter đến cái tầm này nó muộn rồi Bây giờ chúng ta sẽ dần dần form cái đội hình của tôi thôi Trận này có một cái rất hay đấy là nó có rất nhiều cái bộ meta ở đây nha anh em thấy không Ở đây nhá là có thêm cái bộ 6 Clyde kết hợp với 6 Glacier này Đấy rồi có cái bộ gót đỏ kẹp với ca lông là một cái bộ mà phải nói là nó rất mạnh nhá Kẹp ca lông 2 sao trong cái bộ gót đỏ 6 đỏ ấy, 6 kép len ấy Là là phải nói là cái độ bộ mà nó rất là mắc binh nhá Thì trong này trận này nó cũng có nhá với một cái con khan Và cái con rớt này là cái bộ này nó rất mạnh này Đấy 10 điểm cho cái bộ gót đỏ nhá anh em nhá Đấy nhưng mà tôi sẽ chơi cái bộ line up này của tôi Tôi sẽ cho anh em thấy cái sức mạnh của nó nó mạnh như thế nào Rồi rồi Ui rồi ôi Thật là như thế sao Cà lông mẹ chỉ còn một con nữa thôi là lên hai sao Được đấy uh, <laughs> Thế này là ngon rồi anh em ơi Trời ơi hai con cá lông rồi Mẹ vẫn còn đang có chuối nha anh em nhá Tiền thoải mái mà roll luôn này Tiền thoải mái mà roll luôn này 50 tiền roll thôi anh em ơi Tầm này 50 tiền roll thôi chứ còn làm gì nữa đâu Đấy một tí nữa để đấy để tôi cho anh em thấy trận trận này có cả Glacier Beat này anh em ơi. Ôi rồi ôi anh em thấy không? Cái bộ Glacier Beat ý tôi ra clip một cái là bây giờ nó nhiều nhăn nhản luôn, mẹ vãi cứt cái bộ này. Mà cái bộ này là anh em kêu nhiều lắm này. Anh em là kêu là tôi ra cái bộ bộ Glacier Beat bây giờ vào rank toàn Glacier Beat đây, biết ngay mà. Mẹ mạnh thế, bị chính cái đội hình của tôi là cắt chuỗi này. Chấp nhận thôi. <clears throat> Có rớt à? Trận này lại không chơi con rớt Đội hình của tôi lại không chơi con rớt nhá anh em nhá Đấy anh em biết là nó không phải là gót rồi Nó không phải gót Nó không chơi con rớt anh em ạ <clears throat> Thôi được nhưng mà tôi vẫn sẽ mua cái con rớt này Cho vào tạm để lấy hai gót cho con Calong nhá anh em nhá Kích hoạt hai gót cho Calong Nhưng mà tí nữa cái con rớt này tôi cũng không chơi đâu Tôi chắc là tôi cũng sẽ bỏ đấy thôi Con này nó không có trong đội hình anh em ạ Rồi Anh em thấy tôi mua Glacier ở đây là anh em biết rồi đấy Đấy anh em biết là tôi mua Glacier là tôi chơi cái gì rồi đấy 9 Hunter À không Đây là cái gì Hunter Exit à À Wow Vậy là trong cái trận đấu này Cái line up của tôi sẽ được test với rất nhiều những cái đội hình đang mạnh ở trong cái meta này Đang rất mạnh ở trong meta này nhá Thậm chí là đang test bởi chính cái đội hình line up của tôi luôn Cái đội hình uh... ui, ui, ui, <laughs> cái gì đấy Ui rồi ôi Được quá anh em ơi Hay Thế này là ngon rồi đấy Vậy là chúng ta còn có thể lên 10 sớm nữa cơ Không phải luôn nữa rồi Được được được được Thế thì thôi Cái tầm này tôi nghĩ là lên 10 sớm Lên 10 sớm thôi anh em ạ Tầm này lên 10 sớm thôi Chuyện này test với rất nhiều những cái đội hình mạnh ở trong meta và thậm chí là có cả đội hình của tôi luôn Đội hình mà tôi tôi tôi ra video clip để hướng dẫn anh em là chơi cái meta này Đấy chính là đội hình Glacier Beat là có luôn anh em ạ Được không? Quá được Vậy là chúng ta sẽ được test cái bộ bí kỹ này với cả rất nhiều những cái layup mạnh Và tôi đã chia sẻ từ đầu với anh em đấy Cái bộ này khi mà xây dựng được nhá anh em nhá Thì nó sẽ chiến thắng 99% 99,99% ,99 Những cái layup hiện tại nó đang là hot nhá anh em nhá Đấy còn anh em có xây dựng được không thì tùy anh em đấy cái đấy là việc của anh em tôi không quan tâm đấy tôi chỉ cần biết là bây giờ tôi ra được cái đội hình này và tôi chơi và tôi đang thấy là nó rất mạnh đấy nhá anh em nhá anh em thẩm thấu là hay không đấy là tùy vào mỗi người nhá anh em nhá anh em đừng có comment là anh em đều chơi được đấy có tùy người có người comment chơi được <laughs> đấy còn được ra sao thì đây bây giờ trận này nó sẽ chứng minh để đấy tí nữa đấm với cả Glacier Beat Rồi nó đấm với cả 6 Glacier Glide Rồi nó đấm với cả gót đỏ Calong Để anh em biết là nó sẽ mạnh như nào Ok nhá rồi để đợi đấy tương lai nó sẽ chứng minh Còn bây giờ là tôi đang trên cái con đường là xây dựng được rồi đấy Nhá gọi là nó đã được rồi đấy Đấy mà thậm chí là vừa lấy tôi đã coi như là biếu cái chuỗi cộng hơn cộng 10 của tôi Cái chuỗi vàng khè của tôi Cho cái ông chơi Glacier Beat Để tăng sức mạnh, tăng độ khó cho game hơn Đấy tăng độ, ờ, độ khó cho game và tăng sức mạnh cho đối thủ anh có thấy không đấy gọi là tự tin đến như thế mà tự tin đến là cái đội hình này nó mạnh hơn tất cả mà <laughs> rồi tôi lại tự tin luôn rẻ <laughs> nào bây giờ là nó đã thành công rồi lên 10 này roll này form đội hình thế này bây giờ máu còn nhiều anh em ơi máu còn rất nhiều ở đây máu còn rất nhiều anh em nhá thoải mái đi bạn ơi ê ông này sao cứ sang soi ấy nhở đang có chuỗi mà sợ tôi lấy chuỗi hay sao sang soi thế không cần phải sang soi đâu Tôi giờ vẫn làm vô hại mà Đang vô hại Đang vô hại Làm gì đã có cái gì ảnh hưởng đến anh em đâu Làm gì đã có gì xâm hại anh em đâu Mà anh em sang anh em soi tôi tình thế <clears throat> Rồi Kích hoạt quy giạt á Ok năm đỏ à? Thiếu con đúng không Thiếu con đỏ Từ từ anh em ạ Phải xây dựng từ từ đó Nó xem là chiều hướng nó thế nào Đây như này đi bốn gót bốn gót bốn đỏ thôi Tôi không chơi gót đỏ anh em ạ Đấy anh em nhầm tưởng em đừng nhầm tưởng là tôi đang xây dựng gót đỏ nha anh em nhá Tôi không chơi Tôi chỉ gọi là kẹp vào để có sức mạnh để tôi giữ chuỗi thôi Còn bây giờ đây này nó mới gọi là cái xây dựng gọi là giữa game nha anh em Đây bây giờ nó là giữa game đấy <clears throat> Nó là lửa cuối của giữa game rồi Rồi nha có, có gót đỏ đã form được đội hình rồi nha anh em nhá Đã thấy gót đỏ đang có trên con đường comeback rồi đấy Gót đỏ đã ra nhưng mới ca lông một thôi Tuy nhiên là nó đủ bộ 6 đỏ và nó đủ bộ ở level 10 là nó là 4 gót kết hợp với cả 6 đỏ và ca lông nó cũng rất mạnh đấy nhá <coughs> Đây rồi, còn Clyde đây bây giờ thì chắc là trông giống như là có vẻ như là, là đang có chuối khá khỏe ở đây Tuy nhiên là nếu mà gặp bộ này thì tôi đang có 4 gót và ca lông ở đây thì Úi rồi ôi, một phát coi như là hóa toàn bộ đội hình địch vào, vào, vào, vào cánh cụt hết thì thế này thì, thì, thì mình xin nhá coi như là gửi tiết kiệm vừa lấy anh em ơi cắt chuối hay quá chỗ này hai lần cắt chuỗi phải không <laughs> Nó cứ ra rớt anh em ạ Mặc dù cái con rớt thì tôi tí nữa tôi bán nó tôi không chơi đâu Nhưng mà ví dụ như lên con rớt hai ấy Trong trong khi chúng ta vẫn đang form đội hình ấy Mà lên con rớt hai thì dùng tạm nha anh em nhá Sau là tôi cũng bán nó rớt đi thôi rớt hai cũng bán nhá anh em nhá, rớt hai cũng bán, tôi khẳng định luôn là trong cái cái cái đội hình này nó không có rớt. Đấy, rất hai cũng bán nha anh em nhá. Đấy. Rồi. Vẫn đang xây dựng đội hình nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta cứ đánh từ từ thôi Bởi vì bây giờ chúng ta cũng đang khỏe rồi Kẹp ở đây là hai Glacier này Kết hợp với cả bốn đỏ này Và bốn gót Đấy, đây Cần cẩn thận hơn nha anh em nhá Cẩn thận hơn là kẹp thêm mấy con giữ máu vào Đấy là tôi còn chưa cẩn thận đến cái mức mà kẹp thêm ba con giữ máu vào đâu Đấy, tí nữa lại mua thêm cái con God Apply cho vào nữa thì <laughs> tôi lại chấp nhận mất máu luôn Chấp nhận mất 15 máu để có cái cái cái, cái cục máu màu đỏ Đúng không? anh em thấy ổn không đây rồi hunter hunter exit đây rồi ừ. nhưng mà bây giờ tầm này thì vẫn chưa ăn được tôi đâu Chưa ăn được tôi đâu Phải lên 10 cơ 6 Hunter, 6 exit thì mới sợ Ok Anh em này không lên được 10 chắc toang Ở level 9 thì không kẹp được như thế Rồi Bán cái này đi nhá Lên 2 sao nhưng mà không dùng đến anh em ạ Bán luôn Chúng ta sẽ chơi con số tôm Saman Đây Ok Vậy là chúng ta ở đây chúng ta có 4 Saman kết hợp với 4 đỏ Tạm thời thế đã Tạm thời thế đã Chưa phải cái đội hình mà tôi đang đang nói đến đâu nhưng mà nó đang trên cái con đường đấy em nhá Chuyển rất là từ từ, rất là từ tốn Nhưng mà nó làm cái chuyển Chuyển nó thật sự là nó chuyển rất là mượt Chuyển rất là mượt luôn Ok ghép cái bờ linh cho con ca Đấy, chuyển rất mượt, mất rất ít máu Bây giờ anh em nhìn máu của tôi Tôi phải nói thật với anh em là giữ máu rất tốt Giữ máu rất tốt trong trận đấu này Vẫn chưa thấy có ông nào có khả năng làm tôi mất máu được hơn nữa ấy. Anh em ạ Phải nói là tuyệt vời Giữ máu và giữ chuỗi rất tốt Greater đã có Berlin không sợ nữa rồi anh em ơi Bay một mình ra một chỗ thế này thì đố có mà chụp lồng được cái con ca lông này luôn anh em ạ à. Ui giời, và rau này tôi sẽ tiến cái thằng Greater đi luôn. Ơ. Ơ. Ôi rồi, không phải rồi. Ui mạnh thế nhở. Thôi thôi thôi thôi, thôi đừng có gáy nữa tuần này. Dã mà nó không nhìn thấy gì hết anh em nhá. Ván vừa rồi là tôi bị mù. <laughs> anh em cũng giống với tôi nhá. <laughs> Đây rồi. <clears throat> Không chơi bom anh em nhá, giải tán. Mua con bom thì cũng bán đi thôi anh em ạ. Mua bom mua rớt thì cũng bán đi thôi. Thôi chơi tạm con rớt thôi để kích hệ thôi anh em ạ Kích hệ bây giờ ra con khan thì tôi bán đi mà Bán bán rớt đi thôi Không chơi Đấy Còn bom thì chắc chắn là không có slot cho vào rồi Bom thì chắc chắn không có slot cho vào rồi Thôi rồi cái tầm này thì uh, đấy bốn đỏ kết hợp với cả bốn saman thì nó mạnh rồi, không làm gì còn đâu là cho vào đâu. Bom nó cũng không có đồ. Nhá anh em nhá. Đấy, còn tôi cũng có một cái điều mà tôi cũng phải Cái round vừa rồi tôi cũng phải suy ngẫm lại Đấy là có vẻ như tôi lên biết cách là tôn trọng đối thủ Biết cách là khen đối thủ nhiều hơn Chứ còn mẹ vãi cứt thật Cứ mỗi lần là coi như là bờ lên với cả gáy là, là toang là sao Cẩn thận nhá, này nguy hiểm này Glacier biết nguy hiểm vãi cứt luôn Vớ vẩn thua ấy, anh em ạ, à, cái bộ này nó mạnh Ăn được không? Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được Ăn được anh em ạ Vẫn ăn được Cú vía anh em ơi Anh em cũng biết rồi đấy Cái bộ Glacier Beat tôi đã giới thiệu cho anh em Ở cái clip trước nó mạnh đến như thế nào Phải hết sức cẩn thận nhá Rồi Đây rồi anh em ơi Thôi được rồi đấy Được rồi đấy Được rồi đấy Được rồi đấy Rồi nhá Nào bây giờ bán con này đi này à, Đây Rồi nhá từ từ nhá à, Luôn đâu nhỉ Luôn đâu nhỉ Luôn đâu nhỉ Từ từ đã Từ từ đã Từ từ đã Bây giờ là tạm thời là chơi như này thôi Là nó sẽ là bốn cọc nha anh em nhá Kết hợp với hai gót Kẹp ca lông và bốn đỏ Tuy nhiên cái bộ bốn đỏ tôi sẽ phá Trong những cái round tiếp theo nha anh em nhá Để tôi roll mấy cái nữa đã Tôi roll mấy cái nữa tôi kiếm lốt cái con Glacier lên hai sao đã anh em ạ Và sau đó chúng ta sẽ thay vào Xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể anh em Bộ bí ký siêu cấp vô địch của Tuấn Cơm God Glacier anh em nhá Và trong cái trận đấu này cái con co nó là cái con calon, Ok Và đây nó là cái đội hình counter gần như toàn bộ cái meta hiện tại Như anh em nhá Nó bao gồm những cái đội hình hot nhất bây giờ Như là bộ, bộ Egosit kết hợp với 4 Wick Cái ờ, hàng hàng hàng hàng Saman nó sẽ counter vào cái bộ đó Saman sẽ counter vào bộ Egosit Counter vào Glacier bằng việc là có bốn cọc cấm đánh Sẽ counter vào Glacier Đấy Thế thôi Và cao tư vào bit khi mà ở đây Trong ở đây kẹp rất nhiều khống chế Rồi Vậy là hiện tại là chúng ta đã đủ bộ đấy Ok Rồi bán nó rớt đi Ok nha anh em nhá Rồi chốt đồ này bkb à? Không Lấy cái hút máu đi Ok, hút máu đánh với gót đỏ anh em ạ <clears throat> BKB một thôi, không cần hai đâu Đánh với gót đỏ, đây rồi, gót đỏ Calong hai anh em nhá Nhưng mà tôi chưa đủ bộ anh em ạ, tôi chưa đủ bộ, tôi chưa đủ bộ Xin lỗi anh em là round này thì khả năng cao là thua là cao Đấy, nhưng mà vì tôi chưa đủ bộ thôi anh em ạ Nên là cái bộ này nó chưa có cái cái cái cái, cái, cái sức khống chế mạnh Phải chuyển sang 6 Glacier vào cơ À 4 Glacier vào cơ anh em ạ à, Hiện tại là vẫn có thể thua nhưng mà tôi nghĩ là lọt rất ít Lọt ít thôi, không nhiều đâu còn đối thủ là có rớt hai có Calong hai là mắc binh ở đấy Đấy, gót đỏ khỏe lắm nhá Đang đi đấm từng thằng một đi kìa Máu thì bây giờ nó đã đạt tới cái giới hạn của sức mạnh rồi đấy Tức là máu rất thấp rồi Rồi Thôi được rồi, tôi đổi luôn Thôi, cũng chẳng cần nữa đâu Tôi cho vào phong luôn này Đây nha anh em nhá Tôi sẽ cho anh em thấy là khi mà tôi đã phong đủ bộ thì nó mạnh đến như nào Đây rồi, hay lắm Đấy nha anh em nhá, đủ bộ Glacier nhá Rồi Tuyệt vời anh em ơi Chúng ta ở đây chúng ta sẽ có 4 Glacier 4 cọc 4 cọc và hai gót 4 Glacier, 4 cọc và hai gót nha anh em nhá Rồi, phong đủ đội hình rồi Đưa bọn nó đến đây Ai đây Ai đấy Bít Rồi Glacier Bít đã sang hộ không nha anh em nhá đây sẽ là cái thằng đầu tiên mà tôi test với cái đội hình này đây Ôi rồi ôi anh em ơi Đẩy nhiều luôn Mẹ ơi 22 máu chúng round vừa rồi em thấy chưa Đấy là cái đội mà Cái bộ mà tôi tôi đã ra clip Với 100% máu đến hết game đấy Anh em <laughs> Ui anh em thấy cái sức mạnh của cái bộ này chưa Anh em anh em phải nhìn thấy mới thấy nó mạnh Anh em nghe thì anh em thấy là, là hoang đường Đéo ai kẹp Glacier với gót ạ à. gót Glacier ạ Nhưng mà không anh em ơi Mạnh vãi cứt luôn anh em phải nhìn anh em mới biết được cái sức mạnh của nó anh em phải thấy nó đánh nó nó, nó vào trong trận đấu anh em mới thấy được còn anh em nghe lý thuyết thì anh em không bao giờ anh em biết được đâu Đâu, đem gót đỏ ở đây nhá Đem gót đỏ đến đây cho tôi nhá Bây giờ tôi cần phải thử với cái thằng gót đỏ mắc binh Với con rớt hai và và và con ca, ca lông 2 sao Rớt hai ca lông 2 sao Chấp nó luôn thêm con khan hai đi xong vào đây nhá vào đây vào đây vào đây vào đây vào đây với tôi để đấy anh em ơi đủ bộ rồi thì nó khác nó không giống như vừa nãy đâu anh em ạ à. nhưng mà tôi vẫn sẽ chuẩn bị cái bọn uh, với cái bọn gót đỏ hay là chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái bọn dash split ở dưới này nhá anh em nhá phải mua dash split anh em hiểu không đấy đây rồi đem gót đỏ đến đây cho tôi đem gót đỏ đến đây con mẹ đem gót đỏ đến đây cho tôi ồ đem gót đỏ đây vào đây vào đây đem gót đỏ ui nhưng mà tôi bị bớ vào rồi Chết rồi, con cá lông của tôi bị bắn ra rồi Chết rồi, vẫn đéo ăn được à Vẫn đéo ăn được à Vẫn đéo ăn được à, ăn được không Ui rồi, ui rồi, có ăn được không Có ăn được không, có ăn được không Ui, ui, như nào đây, như nào đây Lật keo, lật keo, lật keo, lật keo không, lật keo không Ui, vẫn chưa được là sao Ui, vẫn chưa được Vẫn chưa được anh em ạ Vẫn chưa được Ui, vẫn chưa được à, vẫn chưa được à, vẫn chưa được à, vẫn chưa được à, vẫn chưa được à Mà nó có cái BKB 2 nên là nó trâu quá anh em ạ Gót đỏ có cái BKB 2 thôi chịu rồi Từ từ đã, từ từ đã Chưa, chưa, chưa Cái độ bộ này tí nữa kẹp đát được vào mà Không sợ, không sợ, không sợ Late game vẫn chơi được nha anh em nhá Đây nó vẫn chưa phải là solo Solo 1 vs 1 ý Anh em biết là chơi như nào không Bỏ, bỏ một con Glacier ra Cho con Dark Spirit vào là được Anh em ạ, không sao Cứ bình tĩnh, bình tĩnh Không vấn đề gì hết Nó thắng bởi vì là nó có bốn gót nó kẹp được bốn gót nó bắn được nhanh hơn anh em ạ tôi chỉ có hai gót thôi đấy nhưng mà không sao hết không vấn đề gì hết bởi vì tôi còn đang thấy là ở đây nó có cái thằng Glacier Beat là có thể đấm được thằng gót đỏ đi đấy Không dễ đâu anh em ơi, cái thằng gót đỏ chưa chắc đã sống thọ được qua cái thằng Glacier Beat đâu Mà cái thằng Glacier Beat thì bị tôi đẩy 22 máu, ối rồi ôi <laughs> Chưa chắc đã ăn được thằng Glacier Beat anh em nhá, cứ đợi đấy, để đây này Rao này nó gặp cái thằng Glacier Beat này anh em này rồi tôi theo gặp thằng Clay tôi lại sống khỏe rồi Nào xem nào Tôi đã bảo rồi cái bộ này nó ăn được 99% cái line hiện tại mà Anh em thấy không Làm gì có cái cửa ăn rồi ôi tôi đẩy thằng Glide đi này Úi giời ơi cái thằng kia cũng đi luôn <laughs> Cái thằng gót đỏ nó bị cái thằng Glacier Beat nó đấm chết rồi kìa anh em kìa Anh em thấy không Tôi bảo rồi cái bộ Glacier Beat nó mạnh lắm Mẹ làm gì có cái cửa gót đỏ ăn được anh em ơi Gót đỏ không có cửa nha anh em nhá Gót đỏ không có cửa Rồi Anh em thấy cái bộ Glacier Beat tôi 100% màu đến hết game của trận đấu trước không Cái bộ Glacier Beat ấy Nó chỉ sợ cái bộ Egosit thôi anh em ạ à. Bộ Egosit Witcher ấy là Nó là cái bộ mà sợ nhất trong cái bộ Glacier Beat Còn Glacier Beat nó đéo ngại bộ nào luôn trong clip trước là tôi đã giới thiệu cho anh em rồi Anh em chưa chơi à? Anh em chơi chưa Anh em chơi rồi thì chắc anh em biết được sức mạnh của bộ đấy rồi đúng không Đương nhiên là nếu mà anh em chơi rồi thì anh em quá hiểu được vào rank bây giờ toàn Glacier Beat Đấy nhưng mà tôi nói cho anh em biết là bộ đấy ấy, bây giờ đối với tôi nó sơ sửa rồi nhá sơ sửa sửa xưa rồi Đây bây giờ này anh em đang nhìn tôi đang chơi đây này Nó mới là cái bộ chân lý <laughs> Đấy vào đây đưa cái Glacier Beat đấm cho sấp mặt luôn Mẹ đẩy vừa lấy 22 máu anh em ạ à. Anh em nhìn thấy con số 22 máu chưa Trong một cái bộ mà phải nói là mạnh gần như là, là nó thuộc về meta luôn Mạnh không nói là nhất nhưng mà nó là top Đấy, đẩy 22 máu anh em biết sức mạnh của bộ của tôi <laughs> Quá mạnh anh em ạ, quá mạnh luôn rồi còn bọn like thì không nói nhá like qua đây là đi rồi like gặp cửa like sang sang bên tôi kể cả chấp 11 con nhá anh em nhá nó gọi là 6 cửa lai 6 glacier đấy 6 cửa lai 6 glacier gặp đội hình của tôi vẫn coi như là bay màu luôn Đấy mà cái bộ 6 Glide theo như ai đó thì nó là cái đội ừ, meta đấy <laughs> Meta với ai nhưng mà không phải meta với tôi nhá Mày vào đây Mày vào đây Ơ Cái gì đây Ui mẹ ơi Ngộ không hai Berserker 3 sao ạ Vãi cứt Thôi chết tôi rồi Không ổn không ổn không ổn Ô thế là cuối cùng là cái bộ này nó vẫn ăn được đấy Vãi cứt Khỏe thế nhờ chắc là có cái gì đấy sai sai sao chứ bộ này tôi tôi nhớ rất giờ rất là rõ là, là, là cái bộ này của tôi nó ăn được mà nhở từ từ đã từ từ bình tĩnh bình tĩnh làm gì có cái cái, cái chuyện đấy nhở tôi nhớ rõ là cái bộ này của tôi là counter gần như toàn bộ những cái bộ mạnh nhất bây giờ mà làm gì có cái cửa với cái bọn glacier beat nó ăn được nhở thôi được rồi từ từ đã anh em cứ bình tĩnh nó chỉ là một round là sơ suất lọt hai con thôi anh em ạ có một cái cú đập rất là ảo đến từ vị trí con ngộ không đéo hiểu sao đập phát chết luôn ạ <clears throat> Rồi, đây nhá bộ 6 Glide nhá anh em nhá. 6 Glide, 6 Glacier. Ok. <clears throat> Trông có cái cửa nào ăn được không nhở Trông có đẩy anh em nhìn cả. Ui mẹ ơi nhìn trông đẩy đúng là tôi phải xót xa thay cho đối thủ. Ơ. <laughs> Ơ. Tôi làm một phát double kill luôn lại coi như là, là, là nhất biến hạ song điêu rồi thế này. Ui mẹ bất ngờ vãi cứt. Đéo hiểu kiểu gì một round đi cả hai thằng luôn à. Mà tôi đẩy chưa ai Tôi đẩy một round tôi đẩy mỗi thằng 22 máu luôn <laughs> Vài cứt tôi nha anh em nha anh em thấy không Dạ mà chưa Thôi nha tôi cũng chỉ coi như là để video clip ở đây thôi Còn tùy anh em cảm nhận nha anh em nha Tôi không biết nói gì hơn về cái lab này đâu <laughs> Tôi cũng bất ngờ luôn Sợ thật sự anh em ạ Ôi rồi tôi còn chưa mắc binh đâu Tôi còn chưa mắc binh đâu Khan của tôi còn chưa lên 3 anh em thấy hay để lại tôi một like nhá anh em nhá Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi Và đặc biệt là anh em nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để xem tôi chơi cái bộ Glacier Beat nó mạnh đến như thế nào nha anh em nhá Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi uh, God Nhưng mà tôi dồn toàn bộ đồ cho con ảo ảnh phân lộ một tiền Xem nó hay như thế nào anh em nhá Rất là cảm ơn các anh em Và nếu anh em yêu quý tôi anh em có thể đăng ký hội viên của kênh